rước lên dạ ủa bé nghi có nhà không bé nghi đi rước luôn rồi thôi vậy không sao đâu có gì là khác đi Này, nay con để con con con gửi cho con ờ, con đi công chuyện cái con gửi tiền cho bà nha vậy hả ờ. trời ơi đi đúng có gì chuyến sau đi con ghé con ờ, thăm rồi vậy đi mấy gài mấy bé đi học chưa đi học đó đang đi học nè à vậy là đang giờ đi học luôn đi học nè dạ. Rước đó à à giờ, bà chuẩn bị đi rước chuẩn bị đi rước bóng chờ nè rước đó, <laughs> vậy đó hả hai ừ. đứa đi học hết hồi đợt rồi là bà còn 5 à, triệu à, tuy nhiên à, sau khi đó về thì à, ông Quang có gửi cho bà <laughs> lại à, à, 100 rồi là 2 triệu ba đó ừ. tại vì ông gửi chiếc này về chuyển qua thì ừ. 2 triệu ba ừ. 2 triệu ba với lại có một mạnh thường quân gửi cho bà thêm một trăm rưỡi có số à, ký tự là 93357 ừ. trăm rưỡi thì là 2 triệu tư 50 ừ. thì con làm tròn luôn 2 triệu rưỡi ừ. thì con gửi bà chiếc này là 2 triệu rưỡi giữ lại 5 triệu thì cũ vậy ha vừa dạ. đây nè à, mới vừa mới điện ờ, chủ bạc góp mượn năm ờ, một triệu nè trời ơi mới điện thầy nè mượn chủ bạc góp luôn hả vậy chứ giờ chú hỏi tôi hỏi chú làm sao đây rồi cho hai đứa nhỏ này học giờ không điểm giùm con ơi có đủ không hai triệu rưỡi á rồi. một tháng bây giờ đóng bao nhiêu tiền rồi một tháng con đi là chín trăm mấy là, là, là tiền ờ, học dạ. còn tiền của nó ấy là hai trăm ba gì đó nó không biết còn hơn, hơn thì chưa có biết thằng Hưng thì đóng bảo hiểm tháng này không biết đóng bảo hiểm nhiêu nào có điện rồi đủ tiền không hả đủ tiền nhắm đủ tiền không không Đấy, thì con đưa thêm nhiêu cũng được nữa chú ơi tôi mừng không quá. thì không thì bà còn ở đây 5 ờ, triệu nè 5 ờ, triệu gửi nó đi trời còn cần thì con đưa luôn tôi không tôi đau Ê, gớt. tôi đau gần chết mà tôi không dám mà chú ơi thôi tôi để tôi đau thử tôi chết rồi Có dạ. tôi tưởng tôi chết rồi bà bệnh hả bệnh cũng mấy chú thuốc không lại khỏe nè dạ vậy hả ừ thôi vậy đi đâu đi chú đi đi <laughs> quần dạ. ơi rồi vậy ha bà ừ sao cháu cháu với mẹ là mẹ chồng con vuông à, bé giờ được hai tháng mấy rồi có dịp ờ, đợt sau đi bé ổn ổn lớn lớn thì con ẩm rồi mấy ờ, đứa nhỏ nó nó đâu trong vô tiếng nó về nó kêu tôi nó coi nó nói con chú phước nè nó đem dạ. về cho tôi coi nó đem à. trong cái này nè dạ đúng ờ, rồi trên TV trên điện thoại á con hay đăng facebook ừ rồi vậy rồi ha có dịp đi con ẩm bé vô chơi với bé nghi luôn vậy, nhưng mà con con lựa ngay bữa uh, chủ nhật đi cho nghi có nhà thứ bảy hai đứa nghỉ thứ chủ nhật thứ bảy không à à thứ bảy chủ nhật ha hai vậy bữa ờ nó nghỉ hai bữa thứ bảy chủ nhật rồi. vậy bữa nay ngay đi thứ sáu bởi vì hàng chi ở thứ sáu là giờ này 4 giờ là rước nè vậy đó hả rồi mới mượn ông tính ông năm mượn ông năm anh rước thằng chảnh đó rồi thôi vậy cất tiền kỹ nha rồi, rồi thôi con về nha sáng đi, ờ, thứ hai đi đóng tiền đó đó hẹn con giáo là thứ hai đó rồi thôi vậy chào cô chú anh rồi. chị nha phước gửi ờ, tháng này có gì tháng sau đi ờ. phước canh thứ bảy chủ nhật lẻ thăm bé nghi thứ nhật là hai đứa thôi nhà trời rồi chào bà nha cảm ơn nha chú Quang nha chú Quang <laughs> tôi mừng quá trời chú Quang ơi <laughs> để sẵn đút hộp cho chú Thắng nè <laughs>